Anh em đang căng sức Bị cấn đói kéo nhũng cả cơ Cô em sexy trên Bị xúc xích Kéo đơ cả người lo con cặc đã 18% thì ờ. Và 12% Được làm từ sữa với nhiều hương vị Anh bạn ơi À Viên thuốc kim cương Viên thuốc cứng liệu nè Ôi bạn ơi, 500 nghìn một viên đề cá phải cao hơn nhi bạn <laughs> Ông tưởng <laughs>